bao nỗi buồn mà anh vẫn giữ trong tim thật lâu rồi những con phố mà ta từng qua nơi ta đã trao nụ hôn đắm say giờ còn lại đây nỗi nhớ ký ức đóng đầy thoáng phút trong bồi hồi có những lúc hoen cay bờ mi vì em đã xa anh rồi giờ còn mình anh trốn đây cô đơn đêm ngày có cơn gió nào đó mang theo nỗi buồn mà anh vẫn giữ trong tim thần lỡ vì ngày hôm ấy mà anh không giữ em ở lại no. và vì trong bồi hồi nhớ những đôi môi em cười dưới ánh nắng nhẹ nhàng buông lên làn tóc rồi có những lúc em cay bầm mi vì em đã xa anh rồi giờ còn mình anh trốn đây cô đơn đêm ngày bỏ lại mình anh trốn on and on. Ooh.